cho các chương trình khuyến mại đang có tại đại lý bên em thì à, đằng sau ờ, sân bên em đây là đây là sân trước của ờ, của ờ, đại lý bên em à, cũng đang có rất nhiều xe các mẫu xe như là Mitsubishi Xpander, Pajero Sport, Outlander, Triton 2020, Astra, Mirage thì uh, bên em thì đang có sẵn xe đủ màu giao ngay anh chị nhé và anh chị đang cần gấp trong cái dịp mà ờ, để chuẩn bị xe cho đợt ờ, Tết này thì anh chị hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Em sẽ đứng lên trên cao và quay toàn bộ lượng xe đang có sẵn tại đại lý bên em. Rất là nhiều xe đây là đây vẫn là chỉ là sân trước của showroom còn trải dài về phía sau nữa rất là nhiều quý anh chị ạ nên là không thiếu xe để giao cho anh chị anh chị nhé đầu tiên em sẽ giới thiệu với quý anh chị chiếc xe Mitsubishi Xpander đây là chiếc xe được nhiều người chú ý nhất hiện nay thì uh, chương trình khuyến mại và giá bán của chiếc xe này những ngày cuối tháng 12 năm 2009, 2019 như sau. Xe có 3 phiên bản là số tự động, số sàn và một phiên bản đặc biệt. Thì ờ, số sàn đang được bán với giá là 550 triệu. Số tự động là bán với giá là 620 triệu và phiên bản đặc biệt SE bán với giá là 650 triệu. Các chương trình khuyến mại của xe thì đang được áp dụng là các cái phụ kiện kèm theo xe như là gian kính, trải sàn, cảm biến lùi, bọc ghế da. Hoặc là ngoài ra thì có thêm một cái ờ, phụ kiện khác nữa thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0936 929 444. Tiếp theo đó là giá bán của chiếc xe bán tải Chi Tông. Hiện nay giá bán của chiếc xe lại có sự khác nhau do khác đời xe một loại sản xuất năm 2019 và một loại là sản xuất năm 2020 thì trước tiên em sẽ gửi tới quý anh chị giá bán của chiếc xe sản xuất năm 2019 như sau phiên bản hai cầu số tự động Premium đang được bán với giá là 807 triệu khuyến mãi nắp thùng và camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất và camera lùi ngoài ra hãng còn giảm thêm 30 triệu ờ, phiếu nhiên liệu thì có thể giảm trừ trực tiếp vào giá bán thì tính ra chiếc xe này đang bán với giá là 777 triệu tiếp theo đó là phiên bản một cầu số tự động Premium bên em còn một xe màu xám duy nhất với giá bán sau khi trừ hết giảm trừ còn lại là 670 triệu vẫn giữ nguyên khuyến mại là lắp thùng và camera lùi anh chị nhé Tiếp theo đó là số sàn hai cầu đang được bán với giá là 603 triệu. Và giá xe đã được trừ hết khuyến mại rồi đó ạ. Và bản ờ, số sàn một cầu sau khi giảm trừ hết chi phí khuyến mại thì còn lại là 510 triệu anh chị nhé. Số tự động thì ờ, một cầu bản thường đời 2019 này thì bên em đã hết xe và cũng trên toàn bộ hệ thống cũng không còn xe anh chị ạ. Bây giờ đến giá bán của Chi Tông 2020 như sau. Bản hai cầu số tự động full option đang có giá bán là 845 triệu. Tặng nắp thùng, cảm biến lùi hoặc bảo hiểm thân vỏ và cảm biến lùi anh chị nhé. Bản một cầu Premium số tự động đang bán với giá là 723 triệu. Tặng nắp thùng hoặc bảo hiểm vật chất và kèm theo đó là camera lùi. Bản hai cầu số sàn đang được bán với giá là 659 triệu nhưng mà lại không có khuyến mãi gì và một cầu số sàn cũng vậy cũng không có khuyến mãi và giá bán của nó là 586 triệu với bản một cầu số tự động thì giá của nó là 615 triệu cũng không có khuyến mãi gì anh chị ạ anh chị quan tâm đến dòng xe ờ, Mitsubishi Triton này thì hãy liên hệ ngay với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 414 xe bên em đang có sẵn đủ màu giao ngay anh chị nhé hiện tại chi tông thì có các cái màu cơ bản như sau màu trắng màu xám màu cam màu bạc màu nâu và màu đen anh chị nhé Outlander là một chiếc xe cũng được rất nhiều người tin tưởng và lựa chọn bởi giá thành của chiếc xe và chất lượng mà nó đem lại thì hôm nay em sẽ báo giá với anh chị các phiên bản của xe hiện tại bây giờ xe đang có 5 phiên bản đầu tiên là bản 2.4 số tự động phiên bản đặc biệt có giá là 1 tỷ 058 triệu 1 tỷ 058 triệu anh chị nhé tặng 50% thuế trước bạ trị giá 52 triệu tính ra giá xe thực tế anh chị mua là 1 tỷ 006 triệu bản 2.4 Premium màu đỏ đen và trắng đen có giá bán là 1 tỷ 048 triệu khuyến mại 50% thuế trước bạ và tặng bảo hiểm vật chất có thể quy đổi trừ vào giá bán là 60 triệu tính ra chiếc xe này đang được bán với giá là 988 triệu tiếp theo là bản 2.0 Premium đang có xe trắng đen và đỏ đen anh chị ạ xe này cũng được hỗ trợ 50% thuế trước bạ và phụ kiện quy đổi ra tiền là 45 triệu thì sẽ trừ trực tiếp vào giá bán tương đương với lại giá còn lại mà anh chị có phải trả là 863 triệu anh chị nhé và phiên bản cuối cùng là bản 2.0 cơ cơ sở bản tiêu chuẩn đó anh chị ạ thì đang được bán với giá là 770 triệu và được tặng ghế da anh chị nhé tiếp theo đây là em xin giới thiệu với quý anh chị chiếc xe Pajero Sport xe này có rất nhiều phiên bản máy dầu và máy xăng đây là mẫu xe cạnh tranh với các dòng xe của Toyota như là Fortuner à, của hãng xe Ford Everest nữa giá bán thì nó cũng xem xem nhau thì nhưng mà tùy theo sự lựa chọn của quý anh chị mà có thể chọn lựa dòng xe nào phù hợp với quý anh chị hiện tại giá Pajero Sport thì đang có giá bán tại đại lý bên em như sau bảng số tự động hai cầu máy xăng Premium có giá là 1 tỷ 250 triệu bảng số tự động hai cầu máy xăng mà không Premium thì là đang có giá bán là 1 tỷ 182 triệu bảng số tự động một cầu máy xăng phiên bản đặc biệt bản SE anh chị ạ thì 1 tỷ 125 triệu bảng số tự động một cầu máy xăng là 1 tỷ 100 triệu Bản số tự động một cầu máy xăng tiêu chuẩn là 1 tỷ 092 triệu. Tính ra cái bản tiêu chuẩn này so với bản ờ, cao cấp kia thì chênh nhau có 8 triệu thì tội gì anh chị cũng chọn cái bản 1 tỷ 100 triệu nếu mà có sự chọn lựa. Tiếp theo đó là phiên bản máy dầu một cầu số tự động là 990 triệu. Số sàn một cầu máy dầu là 887 triệu anh chị nhé. Xe này thì có các mẫu các màu để anh chị lựa chọn đó là màu trắng màu đen màu nâu màu đỏ và màu xám titan Đấy, thì tùy theo cái bệnh ờ, của anh chị hợp bệnh nào thì anh chị có thể chọn theo các màu này còn đây là chiếc xe Mitsubishi Atra mẫu sedan nhỏ gọn giá thành lại rẻ rất thích hợp cho anh chị làm văn phòng cần phương tiện đi lại xe này có 4 phiên bản để anh chị lựa chọn nhé bản full option thì có số, số tự động có giá bán là 455 triệu so với giá niêm yết là 475 triệu được giảm 20 triệu và số tự động Eco có giá bán là 405 triệu giảm 20 triệu so với giá niêm yết là 425 triệu bản số sàn là 405 triệu anh chị nhé còn bản số sàn Eco là 375 triệu hai cái phiên bản này thì không có giảm giá tại vì nhà máy bán này bán định doanh số xe này đang có bốn màu để anh chị lựa chọn đó là màu trắng màu đỏ và màu xám màu bạc còn nếu anh chị à, ưa thích dòng xe hatchback giá rẻ hơn nữa thì chiếc xe Mitsubishi Mirage này tiếp theo đây sẽ là một mẫu xe để anh chị tham khảo xe có 3 phiên bản đang có sẵn tại lý đến Nguyên Em như sau bản số tự động full đồ có 430 triệu so với giá limit là 550, 450 à, triệu Bảo số tự động Eco có giá bán là 375 triệu so với giá được biết là 415 triệu và bản số sàn là 350 triệu cái bản số sàn Eco thì bây giờ nó không còn nữa bên em không có nhập về xe có 5 màu để anh chị chọn lựa đó là màu trắng xám titan màu bạc màu cam và màu đỏ giá trên này em đã trừ hết chi phí khuyến mại thẳng vào giá bán rồi nên là anh chị nắm được các cái giá này để mình cân đối xem là sẽ là phù hợp với mình cảm ơn anh chị đã theo dõi video này anh chị đang quan tâm đến mẫu xe Mitsubishi thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0936 929 444 thì uh, gọi trực tiếp cho em em sẽ tư vấn cho anh chị là xem mẫu xe nào phù hợp xe nào đang có sẵn xe giao ngay rồi là các màu xe thì màu nào đang có sẵn cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em chúc anh chị một ngày vui vẻ đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh của em để cập nhật giá bán thường xuyên anh chị nhé cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo